Hi, xin chào các bạn, mình là Tiun Cư dân mạng gọi mình là tiên cá Bởi vì sao? Mình dành thời gian bơi rất nhiều ở dưới biển Để làm các hoạt động môi trường kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật Trong suốt nhiều năm qua như mình đã dùng rất nhiều tiền của mình kiếm được bằng nghề thiết kế website và phần mềm để giải cứu thú hoang dã mong là thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn các loài vật không bị hãm hại và con người sẽ được sống trong cảnh bình yên nhưng sự thật là thế giới vẫn đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và chỉ có Việt Nam của chúng ta là đang sống trong cảnh bình yên thôi và vâng, đó là lý do mà mình lên bờ chuyến này là mình đi làm việc cho tiệm hoàng piano bởi vì sao bởi vì sau bao năm giải cứu động vật mình đã trắng tay các bạn bây giờ mình đang làm ô xin cao cấp tại shop hoàng piano để mong muốn là trong vòng vài tháng nữa mình gom góp được một số tiền có thể tiếp tục lên đường hoạt động môi trường bảo vệ thiên nhiên và động vật để dừng lại cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc chẳng hạn cho người ta thấy được rằng phải bảo vệ thiên nhiên và động vật và con người phải sống như thế nào phải có sức khỏe và trí tuệ như thế nào mang lại bình yên cho tất cả muôn loài và muốn có trí tuệ chúng ta phải biết chơi nhạc cụ để cả hai cái bộ não của chúng ta bán cầu não trái và phải cùng hoạt động một lúc và muốn có sức khỏe thì chúng ta phải bơi lội thật là nhiều và bơi lội đến mức tiến hóa tế bào để thoát khỏi khổ đau và dục vọng trong tâm cô ta đó là lý do tôi phải đi làm việc cho tiệm Hoàng Piano và bữa nay tôi sẽ dẫn các bạn đến kho đàn của Hoàng Piano để cho các bạn thấy đây là cái tiệm đàn tuy là nó nhỏ nha mọi người đây cái tiệm đàn này các bạn nhìn vẽ bên ngoài của nó rất là nhỏ bé nhưng lát nữa các bạn sẽ sửng sốt khi biết cái sự nghiệp của nó không hề nhỏ chút nào mọi người thấy đó chưa nắng mà vẫn phải lặn lội đường xa để đi cho các bạn coi cảnh kho đàn của hàng piano rồi sẵn sàng lên đường hết đó lên đường chưa Xin cho con một cơn mưa nha Tiên cá cầu xin ông trời trời đã bắt đầu mưa rồi đã quá trời ơi Mưa cho cây trái xanh tươi hoa lá tươi tốt cậu mão mưa đi, tôi khỏi mặt bây giờ chúng ta đang đến kho đàn hoàng piano nha mọi người trời đang đổ mưa đó mọi người à mưa này lâm râm mà không sao đâu cậu chạy nó cũng khô quần áo à trên đường đi thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về loài cá heo là cá heo rất sợ tia cực tím nên mỗi khi có nắng mặt trời á, là cá heo nó sẽ lặn đi nơi khác nó trốn nắng bởi vì cá heo đôi mắt của nó có thể nhìn được tia cực tím nó biết tác hại của tia cực tím nên nó rất là sợ còn con người mắt con người chúng ta không thể nhìn được và không thể cảm nhận được mà không chịu bảo vệ môi trường cứ để tầng ozone nó bị lủng tia cực tím ngày một nhiều hơn là lúc đó là cũng né cũng không kịp nếu mà con người có được cặp mắt như cá heo thì chắc là con người sẽ biết bảo vệ môi trường tốt hơn đây tiêu giống cá heo nên tôi sợ nắng lắm mọi người ơi mưa đi mưa đi mưa đi trời mưa bóng bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai bây giờ này ai cũng ra đường đông quá vậy trời mưa không ở nhà đi ai cũng có việc ra đường vì cuộc sống vì cuộc sống mưu sinh học sinh thì đi học học xong chưa chắc có nghề để làm tại sao vậy đi suốt nguyên một con đường mưa trời quá là mát mẻ gặp mình chó mừng luôn cảnh này đúng hay luôn mọi người ạ à. mưa gió rồi bão bùng rồi <laughs> nhà của hoàng piano chứ không phải nhà của em nha mọi người đó nhà xây ghê mọi người tưởng như à, lâu đài à, lâu đài luôn vậy á vô nhà thôi lâu đài của Alibaba và 40 tên cướp trong này có nàng công chúa bị bắt cắp ở trong nè hoàng giao giải cứu đi nhà của hoàng piano ghê quá là dầm mưa chứ đừng dễ nắng em sợ dễ nắng lắm yeah. xuống ngay giờ trưa mọi người đi ăn cơm hết trơn rồi giờ kho nghỉ em vô đây em đi học chút xíu em đi học chút xíu rồi em vô kho chú bảo vệ thấy em ngừng lại chú bảo vệ khóa cửa luôn nói em già quá rồi không cho vô học nữa mọi người ơi Một cô bé đi học bằng chân đất Tội nghiệp quá Biết đây luôn Không Tới nơi rồi mọi người Xin chào Xin chào anh Anh quản lý kho của em Chúng em kính chào anh và bây giờ mình sẽ quay một đoạn giới thiệu về kho của mình kho đàn hoàng piano nha mọi người vô ấy tôi đi bộ vô được rồi bắt đầu cảnh quay mình sẽ lấy khúc này để mình quảng cáo quốc tế nè mọi người đó xe chạy vô trời rất là đẹp đối diện kho là một bãi đất rộng thênh thang hy vọng là đừng ai xây nhà để trồng cây cho nó đẹp rồi mình sẽ tiến vào kho uhuh. em chào chị chị không chào em hả yeah oh yeah yeah à nó muốn đòi đá mình đó các bạn đây là một vườn hoa lan có trồng rau để ăn luôn rau sạch oh oh. oh hoa nở để tàn cánh cửa màu vàng rất hợp với chiếc áo màu vàng của mình đấy mọi người ạ à. nên mình mặc đồ theo phong thủy mặc đồ cho nó hợp tông xịt tông mặc áo mặc áo màu vàng đứng kế cửa màu vàng nó đẹp bây giờ xe sẽ vô ờ, lấy đèn cái anh à, này mới đến à, kho lần đầu nên phải hướng dẫn ảnh dẫn xe vào kho để lấy đàn cái nãy nghe anh à, nói không làm ăn gì đâu không ấy đuổi hết rồi đuổi anh luôn đi <laughs> đuổi hết rồi anh cũng nghỉ việc luôn <laughs> hết việc làm luôn chứ sao ok rồi thôi đi, đi rồi vô vô vô chạy vô luôn anh ơi thôi xe tải chạy hết vô trong anh chạy xe con vô đây nè IDB 122 ờ, này IDB 122 này ok ok ok hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi Rồi đưa lại cái máy Đó lấy một bánh trắng ngoài ra đồ dần vậy là đâu hết đâu dựng rồi nhét đồ nó nuôi rồi ok mình xuống luôn không lộn nó đưa đây ok làm làm nè dạ. đội nào giờ bốc thêm một xe nữa nha mọi người dạ. Đang về rất nhiều nha mọi người Liên hệ Hoàng Piano hôm nay sẽ co đàn mới ủng hộ shop Hoàng Piano nha bây giờ xe vận chuyển ờ, về shop